mình không tốt chắc mình để cái mi VT gánh á. Rồi rồi rồi rồi. Có hôm nào gánh đâu so anh bịp à? Em gái. Điều, con đấy phải nhặt á, con đấy phải nhặt á. À, nhặt được. Ai nhặt, được? Đây, ai nhặt, nhặt, đi, em em nhặt đứng mắt con này. Ok, em phải chạy được đấy. Được không? Được không? Được không? Được. Ui giời. Ừ, ừ hay á, anh anh tranh hay á. <laughs> Để cho anh trở lại lấy được hay vậy? Anh để xa xa lấy được là, là hơi bị gì Ông gì đó Ông chùm chanh đồ. Không, sao để ai lấy chứ để xa lấy không sao anh em ơi thế à để giờ lên sao được được chiến thuật đúng không chiến thuật đúng không chiến thuật đó chiến thuật đó dạ, dạ, dạ. được được được được ừ, treo bảo đó thế <coughs> em có linh cảm em top một rồi linh cảm hay á dần dịu dịu mật ủ một cái dao điện này hợp lý mà em có thể win chích được nha anh có cái vuốt bảy này win chích được á được được vuốt bảy win chích gì hay á ủa chị có xe luôn kìa em vừa đã nhặt được cái gì cuối chỉ có sen luôn kìa anh em Ồ, oh, có sen có gì đó sen bình thường Được sen báo có sen báo Annyeonghaseyo Xin chào mọi người thì anh kiếm xe anh kiếm xe tim một xíu kìa gì đấy nguy em vừa top một mà hello xin hello hạ văn thiên nhá nó chẹt nó chẹt thật anh hay bị vậy hello huyền hello huyền hello hello nghe chưa nghe chưa nghe chưa nghe chưa team này có ổn không vậy anh nhưng không ổn quá alo nghe chưa rồi chưa nghe chưa nghe gì hết trơn có chè kia có mà mọi người có mà em tôi mới bật like lên thành ra là thông cảm anh nguyên chết được rồi anh em anh châu có ý được gì không có gì có ý là gì ba kim long rồi kìa kim long cho đồ này à, không ngon lắm ở dạ. ờ, đồ bình thường á trên tim mọi người ơi trên tim vui vẻ một xíu trên tim vui vẻ một xíu nghiện điều lắc bom mua soi rồi giờ sao đây à nghiện thấy à, thế thì đừng cai nghiện tiếp đi ú từ từ nhá nghiện tới chết đi hai vàng hung ác à ấy á không mua kịp rồi ấn xạ tiễn khu giao dịch wow wow em đánh uh, lưu trích nhá em đánh khu giao dịch cái em đánh quên ạ Sống bội à Khu giao dịch mọi người ơi à? Em có 5 con Ezreal này à? Không em, chị được áp cấp rồi mà à. Không, em không, chị ừ, ừ. không đánh rồi Ừ. bán hai con đi để Ok Này được đúng Sờ lai bắt bão à, Jun 2 à, từ... À, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi, quên mất quên mất chưa biết gặp ai là couple mọi người ạ lỗi lỗi lỗi lỗi một tú vlvt like nữa à vt like mọi người vt nè mọi người có làm gì mà ngạc nhiên vậy phớt comment à xin chào mọi người nha chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha à, à? À, em tú trên tim ấy tí là mọi người ạ em tú trên tim một xíu đã gặp mà tem địch thì mình sẽ lắp đồ luôn được chưa gặp tem địch thì mình sẽ lắp đồ còn gặp tem mình thì thôi anh em ạ hợp lý không em tú like nhiều thế anh thích lắm mà em like đến tầm à, mười hai giờ á à. đánh giải gì thế em mà mai mới đánh giải mọi người ạ mai đánh giải tim nhá đánh giải tim à, bốn bốn như lần trước á em tú đang yếu quá toàn là một sao anh em ạ u ui ừ. quả đấy mà con nam bi hai là bú rồi nhưng mà mới đau đầu mà nam bi hai nó hơi gì gì á thành ra đẹp cũng được vt mãi đỉnh luôn à vt trăm thế phải trăm ấy mọi người ơi phải trăm, vt vt trưởng thành nữa u vt bú rồi nhá vt bú rồi nhá vt bú á <laughs> thông báo cho đồng đội biết là mình đã bú u ba tám ken wow chạm vào nỗi nhớ vu vơ vt bú rồi mọi người ơi ông vt khùng và naki khùng vt đẹp trai và yêu khùng thôi và naki này có thực sự là biết ờ, người nào đẹp trai với cả người nào khùng vậy Nay like nhiều thế trời mưa à, hôm nay trời mưa mà anh Tô, cảm ơn anh Tô nhá. Từ giờ anh Tô sẽ thấy em like nhiều á. đã bảo là sắp bị đuổi rồi, sắp bị đuổi, thành ra là bây giờ phải cố gắng. Thành ra là bây giờ phải ờ, cố gắng. Anh đánh lu hả anh sao? Để em lu xíu nhá. Rồi ờ, mới lu Rồi ép chuồn lẻ lấy sức sống mới nha. Dí cái dí ngay. đâu đấm lại bạn yêu cái đấm lại bạn yêu cái mọi người đang xem nha mua này đã mua này đã rõ là rõ không chuyên lên tay mình sát nha không là mình phải lên tay mình sát ui ta đem cái chưa được chưa cái ông ốp chè đấy cũng trên là trên là sao mọi người trên là sao trên là sao rồi một cái rồi một cái có mua con gì trước không có mua con gì trước không mua con này đi u nami à wow nami với cả con này à không má hò nha Wow Ồ, anh Phiêu không chơi nữa đâu nha à? Anh Phiêu đổi bài rồi Ờ, anh Phiêu đổi có Lina rồi Phiêu đổi, Phiêu đổi em ạ Sao nay on tới 4 5 giờ hay ạ? À? Sao nay on tới 4 5 giờ hay 5 giờ đi em à? Em on đến 3 giờ thôi anh uh, Phi à quên anh Tô ơi. Sao đấy anh? Bài em khỏe mà bài em mạnh lắm á. Sao sao em tưởng giết được một hai chết đó. Bài một hai chết rồi đó. Được mà anh, được mà anh. Em à, xếp trăm địch á. Ám long bí ẩn cho con này vào hiệp bốn pháp sư à mình nghĩ là bán con uh... bán con này đi nhá, bán con này đi úp cấp đi úp à, cấp úp cấp lên mọi người ạ úp cấp lên trên team tùng thầm trên team tùng nhậm tùng nhậm tí vt có bill có mà mọi người kêu kêu ông kia like cái à dạ, ông kia là ông nào mọi người có anh bill anh châu anh uh, à, slide với cả gớp chè à. toàn gọi là cây KOL lớn ừ, nhưng mà anh cũng chuỗi hai ấy em em em cần thua anh thua anh thôi để để anh em thắng lại bạn bạn thua yếu á anh em nghe rõ chưa nghe rõ tiếng mọi người chưa lấy kiếm mọi người làm cái sozin trước nhá chốt ba lời nha không on cắt cụ Anh à, nhầm cắt gì đấy cắt gì đấy anh tú này là chăm vậy anh tú trưởng thành rồi mọi người ạ hết lười biếng rồi cực kỳ hâm mộ anh bill em mv thì ước được thấy em tú đấm anh bill sắp mặt lờ à? nữa nữa hôm qua em tú vừa hôm qua em tú à vậy là hôm qua hạ vân thiên không xem mà sorry hạ vân thiên nhá hôm qua em ờ, hôm qua em tú hôm qua em tú đánh đánh đánh đánh mà quên không không like không like nên là hạ vân thiên không coi được sorry hạ vân thiên nhiều con này chắc là chưa cần mọi người ạ nên là bán luôn để tích tiền đi bài anh bill mạnh thế bài anh bill mạnh thế hỏng rồi con kia hai với cả con dắp lửa hai cái thứ thứ nha mạnh mạnh đấy nhở mạnh đấy anh bill mạnh đấy mọi người ơi còn có cái gì nhà sức sống mới nữa cơ thành ra là hơi khó cho vt á vt mất chích anh em ơi vt đâu á ai à em vẫn chưa nghe mít vt à được chưa được chưa được chưa đâu đấy phải chưa phải chưa ok chưa ok chưa anh em bill đấm em túm nguyên nhà luôn bill đấm đau quá ờ bảy bill mạnh người ép ông gf tăng thư rồi người ép tăng thư nữa à nữa nữa nữa tìm ai mà lắp đồ nhá tìm hơi hơi hơi hơi tìm mình đang hơi đần cái đằng idol mới đi không học rồi sao không mua cái mang cách chiếm rồng luôn á mình cứ đánh thì hiền tú và hello hải đăng nhá cái này mình đánh bằng chiến rồng mình cứ cho mình đánh bằng sát thủ hả mọi người xem thì cho em tú tương tác xíu ít ít xíu nha em tú trên trên cái tim á em tú phải côn côn côn mi á không thật ra là bình thường em tú côn nhiều hơn lên like không biết là có côn nào không chết à người ta sát thủ chiến cộng đi má chiến rồng người ta chết nhẹ nhẹ nhẹ tội ấy, nhẹ tội ấy, nhẹ tội á bị sao minh so bị gì á em á mấy anh á mấy anh á gặp so thế thế thế mấy người hai người em thấy gip mi với anh so đều bị á gì em thấy mỗi anh so mà Đỡ chưa? Cà cà anh, cà cái gì cũng bị Lulu à? Lulu với con này à? Wow. Tên so đủ uh, 6 cục lọc đó. Như vậy đi. So là kèo top nhảy đều nhảy so với Kenko anh ơi. Anh heo ra rồi chứ. Chào nhà hello Văn Trọng nhá. Bao giờ thì đánh giải thế em Tú ở chiều mai nhá, chiều mai hai giờ nhá Hải Văn Thiên ơi. Nói chung là đánh ờ, đánh mấy ngày liền á, nhưng mà lịch ờ, đầu tiên là ngày mai buổi chiều chiều mai đánh trận đầu đánh với team ờ, db khá là căng á một cái thú tượng chăng Ui, hai con Swain à? Đi ờ, khác anh thôi. Căng vậy. Hôm trên team bất cập hai đánh rồi. À. wow. Chuyện cũ cho em sau. Bây giờ chưa. Ui. Nhiều ba rớt quá, VD không có gì á. đi nhiều ba rớt quá sao đó nuôi cóc á VT gặp anh Sly VT vội á ờ, chúc anh sớm vào top tám nhé sao vào top tám đâu mọi người em tú mãi đỉnh gánh top nhé em tú à ok chuyện anh top thì là để em tú lo á silat ơ con silat có tú chết rồi à ảo nhờ ảo nhờ đau quá hơi đau hơi bị đau rồi đó hơi đau hơi đau á slide ôm ôm một đó á không người tiền kìa cái đại tay đi được ờ. trời em nghe em mọi người nhức đầu quá chúc anh sớm à ra là mọi người, ra này là găng bảo tặc đây. Mình nghĩ là lấy ra đi. ra thì tí nữa mình hack đồ đẹp luôn là đẹp. Là bú. Rai à rai thì xong cái game này rồi nói chung là ra rai thì là xong cái game này rồi ơ kìa ok lulu nữa à? sorry there I need a girl, morning again là more like a girl. Trên này. Quần tặng chú uh, sao nhá Tầm này mình nghĩ là chưa gần năm pháp sư lắm Còn nếu mà năm pháp sư thì bỏ con cóc ra một tí Hợp lý không? Bỏ con ra một tí đi Tại vì bây giờ mình chỉ được chọn một là luyện cóc Hai là lấy cái gì nhở Hai là lấy ờ, năm pháp sư thôi Thì mình nghĩ là ưu tiên năm pháp sư trước đi Vậy thì cho con này thay con này luôn Binh Em tin anh làm được phải làm được các mọi người ơi Lô Trần Thu nhá, ông chỉ à, ông ông chuồn lè im lặng vậy ông chuồn lè bên tam kia rồi mọi người em tú là em tú chị vi ờ, anh slide với cả gippy mà à, quên gippy với cả anh so còn bên kia là anh à, quên anh slide chè với cả anh châu với cả anh bill thành ra là làm gì có tiếng chuồn lè được mọi người ok một cái xe thì gỡ đúng không lẫn tiếng mọi người xung quanh lắm dạ. mà thì đang trên tim mà đang ờ, trên tim mà phải lẫn á phải lẫn á đang trên tim mấy tim bốn người mà phải lẫn tiếng á tặng ờ, cái sao đi tống nữa chú xin lại cái chào chú rể hello, hello cô cô cao nhé wow xấu xín wow đấu cuồng long mà cuồng long hơi bị nhiều đó đấy ờ, mà hmm. bây giờ phải bán đi một ờ, con để tích tiền thì mình nghĩ là bán con này đi không bán con này đi trước sau thì mình cũng không dùng wow vt rất ổn á vt rất ổn á ok ok tao mình ăn không ổn vậy mà nó một vậy gặp nhà này à, gặp chị vi à chị vi đồ này mình nghĩ là vẫn win được con silat của mình kinh lắm anh em ạ silat hai tầm này thôi á bình thường silat một của mình đã làm hết rồi bây giờ còn silat hai nữa tí nữa mình sẽ kiếm một con à, đấu sĩ à, thượng long mới để mình đổi đồ cho con silat anh em nhà chị vi có chiến lợi phẩm hơi kinh một tí nhưng mà chắc là mình vẫn win thôi ok chiu chiu được chưa, được chưa, được chưa, được chưa? Em tú bú mạnh, nghe trả bú mọi người, xin lát 2 mà, xin lát 2 trả bú. Lao sau à, mình lên cấp mình cho con này vào luôn là đẹp. Phong tiết thì chịu, chú chịu rồi, tao mình chú thử cháu thôi chứ thật ra là chú <laughs> chú cũng cần á. Chè. À. Tao lấy đề cô nha. Ok chị. Chè cần kiếm á, chè cần kiếm một nước mắt á hoặc là xẻng ấy nhá. Anh à, xin talon á. Qua lấy xẻng không? Không. Mi bảo mi xẻng phí. lấy cho. Mà để em chuột lẻ cái. Để anh để anh phá hết được chưa? Phá hết, phá hết. <laughs> VT phải phá VT phải phá VT phải phá cái này á <clears throat> hello BD à hello Kim khan nhá hello mọi người nha chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé thì anh em nào mới nào mà trên like, cho mình xin một like nha thank you anh em nhiều thank you and you bài này lên ba sao bách mạnh nó lo mà cũng nếu bị đấm mất tôi nữa thì mình vỗ nhá không phải bình tĩnh ngon mình nghĩ là mình sẽ không roll đâu cơ bản là round sau thì nó lên được bây giờ mình roll cũng chả có gì hai sao ấy mình chỉ có đục đôi thôi nên là thôi nhá từ từ đấy anh em ạ chậm chạp thôi tim ui con nami bị đần á con nami của em đần quá gặp so ơi cái gì sao anh xếp em á ờ thì ý em đang bảo là con uh, diana nó đần quá đó, à quên con uh, kia của em đần quá nhưng mà không đủ đem cơ ồ đần một tội anh yếu ấy chứ còn con kia của em vẫn đần anh yếu quá anh yếu vậy em mạnh nhá em mạnh nhá <laughs> em siêu mạnh nhá bất tầng bốc nhau được không Ôi. vì thì bú nhá bình tĩnh à. ui hỏng rồi ấp cấp á tao đang nghĩ em phải ấp cấp á phải bán á phải đốt ba luôn á đều phải mạnh luôn em ạ đều ok đấy xong rồi xong rồi á game mình tàn rồi nâng cấp lại ten ten ten ờ, ten ten ten chè có like không anh tú à chè không đó mọi người ơi chè không like nhá chè chỉ đánh đó mọi người ạ chè chỉ trên thôi á phá yêu cái à sao lại phá được hello tú đẹp trai hello thanh phong nha ừ. bây giờ mình sẽ hướng một cái kiếm súng nữa là đẹp một cái kiếm súng nữa nói chung là đợi một gậy nhá đấm anh biu luôn đấm bên nhà luôn á chiu chiu ok anh không phải roll nữa bảy á giờ anh cứ giữ nguyên form này lên tám không Được không thì tí up được mà mình anh thắp máu rồi <laughs> chắc hiếu hay nhiều hả không sao mọi người không sao mọi người em lo được em lo được á lo được lo được á bạn bạn lắm bạn không phải rôn mà cứ thế lên bảy không á ok ok ok top một hai được một hai ba ai à, quên một hai bốn nha Ê, anh ôm, tú lên cao thủ ờ, chưa trời ơi phải hỏi là tú lên bao nhiêu phải hỏi là tú cao thủ bao nhiêu điểm hoặc là tú tốt bao ờ, nhiêu rồi chứ bây giờ hỏi tú lên cao thủ chưa thì chết chết em tú hỏi thế thì chết em tú nói cho tú lên rồi nhá à? À? một cái kiếm súng mọi người ạ ui một cái dao điện nhở quên mất súng à mình còn có đi ne hai chứ đi ne hai à Wonderful. lai à bạn châu yếu nhá ok ok ok nhiều sắc khổ lắm anh ơi xếp cẩn thận nhá hợp lý rồi đó sang cho kiếm điện à, kiếm súng cho rai chứ à, à? bắn á ừ. sao cái mi sao cái mi sao cái mi bài vt đã có gì đâu bài vt yếu lắm vt đang ờ, xài ba lô long à yếu lắm ờ, chú so trả tiền br ở kêu hăng hăng là sao không, không thể kiếm súng luôn ê chân hỏa này siêu hùng hiện diện đấy nha huy hiệu pháp sư à nhưng mà bây giờ mình không mình đủ rồi cho con này rồi lấy huy hiệu pháp sư thì nó hơi thừa cái sát thương thứ năm lúc vùng long sách chọn ấn thì nói chung là cũng chả có cái gì cả mỗi lần cái sát thương thứ năm là sao má em nhìn cô ta đất và lê la đi đúng đam luôn ông này hôm nay đi tán chị hân hân này huyền cái gì wow. đó được chị hả có video không mà cái gì đấy có mấy chữ nữa có đâu có là mạnh luôn đấy có đâu mấy má mình muốn lên cấp quá mọi người ạ nhưng mà không lên cấp được mình lấy đồ tang trước chứ đồ đam tiếng sau bài lấy đồ đam mà đồ tang ngon hơn đồ đam lên cấp thì mình cho nami này vào này xong rồi kiếm thêm một con nữa là đẹp là đẹp luôn thượng long đấu sĩ hay là bỏ tạm con này ra đi xong rồi mình cho con nào pháp sư nhà con này pháp sư tạm ui bướng chưa chưa lo chơi diana luôn bú chết ở đây ngon chết ở đây wow đạo sau vt lên cấp nha được chưa 4.7 có tháo đồ à không cần mọi người ơi con rồng này không cần bắn biến pháp sư đâu tí nữa mình xoay form bây giờ ấy mình mình chỉ lấy biến pháp sư để tí nữa kẹp ba pháp sư ờ, cho con ờ, gì cc con bạc thôi tầm này mình để form pháp sư đép đép á tại vì cơ bản là tầm này pháp sư vẫn đang mạnh anh đánh là bảy anh ôm bài của mấy ông này cái ok wow anh đánh là bảy anh dậy tao mình ôm bài của ông anh châu thấp chết rồi nha anh châu thấp chết rồi nha ờ, ờ, anh ôm quá châu mà anh ôm ken với châu này ok không cái loại ờ, trái tim long ừ không không mạnh anh tưởng là đây lo đánh nhau đi em tú á còn ca ra cả giáo điện này thì chết cơm <laughs> bây giờ mình chỉ gọi là lên cấp thẳng thôi anh em ạ mình chả làm gì cả mình chỉ lên cấp thôi chạm vào nỗi nhớ ok đi nè cô slide đấy nha em nhá sờ slide đánh bà cùng à. bài đi kìa ờ. tí nó kiếm on on nữa là xong bài rồi không top một thì biết lỗi tại ai rồi đó anh à sao mà không top một được trận này mà chớm không top một thì nghỉ luôn cái game này đi lừa rồi đấy ra rồng tầm này mà không top một nữa thì thì không phải là vdt rồi là ai khác đấy vdt ao xin ao xin ok ơ chị vi à lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi em tú lỗi em tú lỗi em tú lỗi tú nha lỗi em tú nha chị vi à lỗi em tú à một người chết rồi mọi người ơi châu chết rồi ờ, ok Chủ so vậy mặt rất dâm nhén cái gì đấy. Ô anh anh. Sẻng à, sẻng à, sẻng à. Ừ, em xin cái đai màu cái. Anh Bill là chắc là không lấy sẻng rồi. Dạ Slide, anh slide. Anh slide lấy găng à. Ờ giờ tiếp thêm một cái lấy chồng mẹ anh em nhá. Anh slide lấy găng nhá, anh slide lấy găng nhá. Ai lấy găng thì lấy đi, anh slide lấy găng á. Xin cãi cái. Anh slide lấy găng gì Lấy đi. Hai hai. Hai hai hai hai. Hai hai hai hai. Bố rồi, bố rồi, bố rồi, bố rồi, bố rồi mấy hôm trước thì mấy trăm view giờ thì sáu tám view chắc tại anh chưa vào ôm okay rồi không anh em ơi bữa trước là nó ok vtc con dâu y cái vtc con top một cái vb không like à ông à vb à chị vi à chị vi thì em tú không biết đó người ơi chạm vào nỗi nhớ vu vơ từ từ nhá bây giờ mình bỏ bớt ra được đấy chứ à, anh quay anh đẩy à, anh quay đẩy con này vào đây là bốn rồng mà thượng long là bỏ đi con này vào đây thay con này mày đi ờ, ok bài em không phải xếp gì á em chơi được vt ở à, vt chiều à. thì cái con này với con này nữa thì hai con này thay vào đây nữa là đẹp ơi xích con rồng của vt ở give me sao give me phải Viking đó điên à Gimmy ơi Gimmy ấy á à đi thua rồi Taric không Taric này nào không Taric nào Gimmy còn đi này không top một thì anh tú có lỗi anh em mà top một chắc rồi chắc chắn luôn một trăm phần trăm trận này mà không top một thì em tú em tú bắt đền cho mọi người cái gì cũng được hứa được chưa trận này top một chắc rồi không thể mà không top một đấy trận này không thể mà không top một được á tí mình bỏ con này với bỏ con này ra nè cho hai con này vào là đẹp lần nó vào lần nó được cũng gỡ ban à không á nhưng mà từ từ đấy anh em ạ cái gì thì biến là em ấn kỵ sĩ là cái gì nhỉ mọi người nhỉ cái gì xẻng với cái gì nhỉ xẻng với giáp chị ơi giáp giáp giáp giáp mình à. cho con on xuống đây đấy hello anh tú hello tế anh nhá Phil chơi Ơ à? ờ, ờ, VB bên GF1 sao slide lại tem khách mời với anh à? Thì uh, lần này anh slide đánh bên team khách mời nhá Tại vì cơ bản là team khách mời thì có ba người thành ra là thiếu một người Nên là anh uh, à, slide qua bên tem khách mời cho đủ người anh em ạ Mới xem anh đánh thôi mà em thấy anh đánh kỹ năng cao cùng kỹ năng thượng thừa xứng đáng người hay nhất team ờ, Anh give me 6 7 luôn đó được được được tuần sau anh rôn nè tuần sau anh tuần sau anh bắt được tuần sau anh bắt được anh giúp mi sang xem anh giúp mi đi đây ờ, này bắt luôn bắt luôn anh giúp mi à u giáp gai à giáp gai khá là ngon giáp gai đánh với anh đánh với anh xì được đấy chứ u con đồng này đã hai lần liên tục à căng nhỉ nhưng mà chắc quá à quá đưa lên cấp gặp con kia nó xấu phát một wow wow wow wow amazing amazing bài mình nó đỉnh luôn á đổ kiếm súng sau mày hả giờ em có thể gặp trồn với lại anh sướng à, có thể gặp anh hiếu á vì tiêu mày lại bay rồi phải bay ấy, phải bay ấy. hello anh hello quang minh nhá đắng cay trong lòng mà không cay mọi người ơi mọi người nói đúng mà Ủa VT cộng mít không vậy? VT ơi. anh nó bị gì đó anh ạ? Hả? À. Ờ, Biết anh nói không rõ. Rồi ờ, VT đang à. đang Sao anh sao anh? Ờ, sao để anh đợi anh cái. Em ở trên á, em chủ động rồi. Tại nãy giờ em để bút on top ấy, tại vì em like cho nó đỡ ổn mà. Giờ em giờ em bật bật bật ấy cái giờ em uh... không phải bút on top à Dễ em uh... nhưng mà có ai có liên chi à hay là sao em để con rồng qua bên kia nhá em đảo ấy em cá đảo ấy em cá đảo cái em cá đảo cái cá đảo cái gặp ai đây à? gặp so à em mà thì lóc anh lốc talon talon talon thôi em đỡ anh một rào đấy em đỡ ờ. anh một rào nhá em cố tình xếp ờ thì đấy ý là em cố tình xếp vào cái cái con mấy con sát thủ của anh nhá. Ừ, em xét nhà anh nhiều lắm á nên là em xét okay, cho anh đấy. À, em chết nhà anh Thì đấy anh ít máu mà em thích nhà anh để em đỡ cho anh á. À, Chứ à, còn build đi à, build đi chưa? Trận này em uh, top 1 chắc rồi. Top Gip mì ơi. Cố lên mì ơi, cố lên mì ơi, không sao nhá. nha. Top 5 là cùng rồi. Canunu mà em canh hết kìa. Canunu canh hết bên chùm. Em ăn nhảy piu á. Lolo của Vi mới bị điên à. có chiến lợi phẩm ngon á. 15k đá. Em ăn thôi, chiên thấy anh đánh hai thật anh mì vẫn là nhiếp mi chịu điền ok ba mặt rồi đi điền à anh giúp mi có đánh quá. hay đâu mi đần đúng rồi á mi đần quá. ok đẹp rồi đâm mới đi xin đi xin thay con này vừa đâm này là đẹp không bao giờ kiếm thật ra là mình có thể bỏ hai con pháp sư ra tí nữa kẹp một cái gì đó khác thì đây tí nữa mình kẹp con da sầu vào wow nói chung là mình có nhiều sự lựa chọn lắm anh em ạ thành ra là mình kẹp cái gì cũng được hỏng ôi à. có bánh xì lai luôn nhưng mà cơ bản anh xì lai khó khăn á thì chắc là mình thua thôi quay quay quay quay sao hết lồng này mà là trong lồng quay quay ao chín ok <laughs> ok ai có tiền thì ôm con olaf với cả con diana nhá olaf với diana ôm được thì ôm nha Ờ, anh chủ đánh hai nhất tim của S được chưa? Được đạt bùi ơi, được. Ui, ba con ờ, Anivia à? À con đi Anivia chả làm gì cả. Đánh ờ, build cho. Thôi mình lắp cái này cho con này luôn đi. Sơm gan là dùng sơm gan để mở. Hmm. Rồi ép trồn lè này đánh cháy này, chị Vi này. Yipmi này. Này này. W nếu đổi thành hai cái dao điện và quyền trưởng ở điện ấy à không vt tính lắp chuẩn lẻ may quá vt không đảo vào vị trí kia kịp á vt để đảo vào được ờ vt cố tình xếp vào gitmi á không là vt dạ, ờ, dạ, vt lóc vào gitmi đi á chết rồi con bạc của vt hư quá ấy là mà vt vẫn thua á hai này hai này hai này hai này ok thua đẹp nhá thua đẹp nhá vt xếp đôi mi á xếp đôi mi với anh so hai rau á và vt mạnh vt bảnh đường á ừ, không được rồi cố lên nhá mọi người ơi anh đổi đồ cho chua anh bill sắp chết rồi kìa anh bill sắp chết rồi kìa anh bill win à anh xì lai sắp chết luôn rồi kìa em cần có da xua à, nhá em cần da à? xua á da xua về deco á em có đến da xua hai là bách được á khỏe có nghĩa xô thế em lấy này em sẽ lấy lấy rồi không đạo huyền rồi cái chữ đi món nhỏ lấy được và sao làm được không tay đi giờ tên này sắp kỹ anh em nhá anh chưa gặp không khai anh gặp anh không có tình trong vô ý à không tôi có tình mà hello lúc sáng nhá tôi mãi đỉnh à ông này nay chăm thế à ấy tính ra là lâu lâu mình like nhiều một hôm mọi người hỏi nhiều nhờ kiểu bình thường em tú lười lắm mà mọi người bình thường em tú nhớ em, tú like em nhiều mà ta nếu có gì anh mà thắng em thì anh ép cho em nhá bình thường em tú like nhiều mà ta hỏng rồi đấy hỏng cái hình rồi đấy hỏng cái hình rồi em thì anh ép cho hỏng cái hình rồi đấy hỏng cái hình đấy anh ép cho ok ok bình thường em tú lười like lắm mà được được được em gặp chị vi hoặc là gặp anh bill à thôi lóc anh bill đi ờ, ok vì ra này <coughs> anh build không lốc à anh build không chiếu con rồng luôn mà vậy thì anh build đi siêu lười à không em hơi lười xíu anh tuấn không thật ra là mấy hôm trước em tú hơi trầm cảm một tí á nên là lại hơi ít một xíu thì bây giờ em tú cảm giác lấy lại được cái ờ, lấy được lại được cái gọi là vui vẻ trong người đấy thì chắc là thôi ui em tú đấm anh build nguyên nhà nhá build đau á hợp lý hợp lý anh dậy rồi nhá hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai đẹp đẹp đẹp ok mình hơn nhiều điểm luôn á win hả win hả em nhìn cái bài anh đỉnh chưa cái mày hơn nhiều hơn nhiều nhá em phải nhìn cái bài anh ra này mọi người ra này đỉnh chưa anh đang để em ấy nói chung là chắc là win rồi mọi người ạ cơ bản là đánh ờ, team mà có gờ gf chuồn lè với cả anh slide thì mình nghĩ là tỷ lệ thắng của bên mình chắc là tầm tám mươi phần trăm không thật ra tám mươi thì nó hơi ít phải tầm chín chín chín mươi chín phần trăm á em uh, lốc gf chuồn lè cái anh so đừng uh, anh so xếp sát thủ ở đâu đấy xếp vô đầu à dạ. đồ đồ cái đồ đồ cái nè nè cái gì đó vi tí gì em chả xếp chuồn lè mà thôi đừng làm tao nào rồi thôi bài tao à. không bài anh win em mà không anh xếp sai hướng không em để ấn đồng lên cao để cho anh giết đấy điên à em để đó em né sát thủ anh hầm em có né bây giờ đâu thấy chưa ừ, ừ, anh cứ chết luôn đấy ok vô đi. tới anh còn ngạc nhiên mà em mà sao lại ngạc nhiên được anh tô tô phải là người tin tưởng em nhất chứ đấy, tô nói thế chết em tú đấm đánh nhẽn quá em tú ơi phải đấm ấy phải đấm á tại anh tú non à anh gáy quá Vi tiếp kìa có đâu phải vui á phải cái đó đó á cảm ơn Chúc quỳnh á được luôn chứ là mình mà đổi góc là Vi. sao cái mi sao cái mi Vi vt nhường cái mi một tơn cái ok ok vt nhường hết cũng được á được hai được cái gãy thôi đi vào đây chippy vui rồi được nhìn mặt chú căng á ui em tú hay khóc à cảm ơn anh tuấn nhiều nhá cảm ơn anh tuấn nhiều cảm ơn chúc quỳnh nhiều ui lỗi mình ảo vậy mọi người hôm nay ấy đấy mọi người hôm nay đáng yêu đấy nhở ai ai hôm nay cũng đáng yêu ạ à. em tú cũng đáng yêu á thành ra là tú cảm ơn mọi người nhiều nè ừ mình không hiểu hôm qua cảm ơn mọi người nha VT hôm nay biết gặp mình nữa nữa nữa nữa gợp so con VT này mấy lần rồi á Thôi quay vậy, mày sao vậy? do mày á Bốc đồ à, ui GF tú gánh còng lưng GF Duy Béo à Nghe Duy Béo Nhờ VT gặp GF Xuân Lè á Mình có tên Duy Béo á ừ, nhưng mà bỏ ra để Bạn của mình béo à, à. nhưng mà ý là VT có dấu gặp tuần lè đó á bà chịu lắm bà chị như cái để chè nó cũng được bà chịu chính sư à. rồi có vô ông lại nhá. vào là được à. Là sao là sao? Là giờ VT bỏ tướng ra à? Lóc ra kìa, lóc ra kìa, lóc ra kìa, lóc ra kìa, lóc ra chè nhiều máu chè chết chết luôn á phải đấm từ từ á vvt bỏ tướng nào đấy anh bảo cái mi đừng tin vt à của hai round à nếu cái bóng vt ra sau cái mi này gặp người vt à bỏ đâu nữa ừ, bỏ ờ, ý là gặp hai round lận á bỏ được bỏ được vt năm máu mà vt thắng chắc rồi bây thôi nhưng bỏ ao xin ra cái miếng win đúng không vậy được chấp ao xin luôn hả sợ vt sắp gửi fc ao xin đấy chấp áo xin vẫn thắng á lên chấp áo xin gì mà chấp gấm xe áo xin gấm xe vẫn thua còn dồi ờ, của còn dồi của ờ, vt đứng góc đẹp ờ hợp lý ở vt đấy hay vt vt ấy vt đỉnh á vt ờ, ông trùng con tim á video con đấy hai nó được không nó lên xin hai không nó lên xin hai bờ đam hai nhỉ ở vt em lỡ phát zalo thôi anh à quốc khang lỡ phát zalo vt mở đi em ơi có đâu em em em ban ai vậy quốc khang gì nãy ủa em ban zalo mà em có ban ấy đâu ta không dạ. nói kìa ông lớn phát zalo xong em à, à, à, à vậy hỏi em không để ý á vậy đi khang nha đi khang nhiều beauty cũng không biết mở ban đâu mình cũng thế để mình hỏi cái để mình hỏi slide được, ờ, anh ờ, vào trong cái mấy người cái chỗ anh like ấy xong Ô, bên dưới bóng có, à? có cái chỗ là có ừ, người những người bị ban đấy sát thủ không đợi giúp sao béo ừ xếp bên nào mình cứ tưởng là gặp người gimme ạ cơ bản là mình đang ờ, nghĩ là thắng rồi nên là mình không hỏi á chứ còn nếu mà để gọi là nếu mà để gọi là nếu mà bình à, thường đánh thì mình phải hỏi gimme chắc chắn hơn á team này hay quá à. không ai do mình không không ấy do mình không hỏi mà em cấp tư hả? Ừ. Ui. Cấp tư điên rồi. Để tú giết ra. À, mình ăn được bài ờ, nhẹ chứ đủ đâu. Ờ, ừ. đấy bên trái được không sao để vi đi trả thù cho để dạ, vi đi dạ, trả dạ, thù cho ba được ba bốn được ba anh ơi em giả làm zalo nha đứng ờ, VT ờ. thu à? Ủa sao lại có trồn lè à? Đâu em Tú tưởng là gặp người Gipmy nên là bỏ tướng nó hơi ấy tí. Hơi quá tay một tí. <laughs> Trước Dắt Huyền vào văn bài làng tỉnh Nam Định vào làng thật. À không biết con tâm như thế nào à? Chắc con tâm uh cho con tâm uh, ờ, tủ đè đấy anh tủ đè đấy chỉ có một mờ thế á Tuy anh em ơi Tuy kiếm on hết uh, cho con đó cầm bóc đồ Vi vt cho yeso bóc đồ ừ em biết rồi lóc rồi lóc rồi chị có bút bảy á nó cầm mua cho gói được rẻ hơn á chị hai bút bảy ai ra em tính chiếu lốc con gui á mà không lốc anh nghĩ vẫn win mà hồi nãy con rồng còn win giờ chẳng lẽ chẳng lẽ bỏ rồng vào thua? à, thì à. mà con vui đứng góc này hơi xấu vui phải đứng uh, ờ, chỉ góc rai cơ lộn lại bắt đầu xong cái bạn ướp <laughs> chị cái cái bạn ướp chị cái chỉ evt rồi đi dạ. đồng đội em à, đội em à đồng đội em à hiểu rồi hả nãy giờ sếp mình có sếp mình chị nấu nữa nữa nữa nói thế chết em tú vì đi hên á vì đi đỏ được chưa facebook vt tên là gì đấy cho tôi kết bạn cái nào facebook vt tên là tuấn tú là người gì tên là đồ nào xin hai đi má ờ, đối với gớp trẻ thì vt nghĩ là chỉ cần áo xin một thôi là win rồi thậm chí là thậm chí là vt còn bỏ cả con ao xin ra vẫn còn đấm gọi là gớp trẻ được chưa không nhưng mà ừ. cơ bản là trên với team uh, mấy người này không phải mấy người này ý là mấy anh châu anh bill thì kiểu chơi game gọi là giải trí ấy, thì em tú nghĩ là cũng hơi gọi là dễ dàng một xíu chứ không hẳn là chê hay là gì cả cơ bản là các anh đấy cũng theo gọi là dòng uh, chơi game vui vẻ giải trí nên mình nghĩ là không có chai hạt á thành ra là để mà mình đánh top một thì uh, khả năng cũng phải tầm trên năm mươi phần trăm một tí đấy được chưa thật mà ý là mấy anh đấy chơi game có phải chai hạt đâu đây cao thủ một trăm năm mươi lăm điểm rồi nhá sửa lại cái cảm ơn chúc quỳnh nhiều ngon luôn anh à cảm ơn chúc quỳnh nhiều nha cam sabita ước gì em tú đánh danh cũng top một đều đều như ừ. vậy à. <clears throat> có gf chột lè đâu ông gf chột lè câu giờ kìa tên là gftd nữa à, gửi yêu cầu kết bạn với facebook cá nhân vt mà vt không keo buồn nó phải không vậy phải không vậy hà văn thiên gì có không vậy chảnh lắm nữa nữa nữa nữa nữa ê anh anh so câu comment đấy phải phải ấy đấy phải phải ghim á câu comment đấy phải ghim á comment thì mà vt ghim me hay gì á cái gì mà liên quan đến VT hay phải ghim á <sighs> sửa làm gì lướt lại rớt lát lại rớt sao mà rớt được đây trước khi gọi là đánh trên team thì em tú có làm một trận ranh siêu uy tín được chưa thì dạo này em tú đánh con Alcin nó cứ bị bro ấy anh em ạ cứ bị master ấy đẳng cấp một từ thôi đẳng cấp đẳng cấp được chưa đẳng cấp anh châu trai hát suốt ngày mà nhưng mà ý là anh châu chơi chỉ kiểu gọi là chơi gọi là ý là giải trí ấy, chứ không gọi là đặt nặng vấn đề gọi là tốt cao nhiều á mọi người hiểu không ý là anh châu chỉ gọi là chơi gọi là mình nghĩ là vì công việc các thứ thôi chứ còn không không thực sự là còn trai hét với cả không còn ờ, còn nhiều gọi là nhiệt huyết nữa cơ bản anh châu không có gia đình vợ con là mọi người em giả làm zalo xong anh ban em em cạch mặt anh luôn à không nhờ mình không biết thật chắc là mình ban nhầm á chè có like không anh ấy chè không đó mọi người ơi giờ kết bạn hết với nguyên tem người ít được luôn được không là được mà anh tô dễ mà với cái kết bạn đấy em tôi nghĩ dễ mà có phải là người nổi tiếng hay là gì gì đâu mà thật ra là người nổi tiếng thì fan đã gọi là muốn kết bạn thì kết bạn thôi em tú thoải mái mà anh tô thì một người đang xem ai mà trên like cho mình xin một like nhá em lấy con xe dạ mọi người muốn năm tú chơi gì đây mọi người muốn năm tú chơi gì đây JBD đi em chỉ có thế thôi cho hát không em tôi nghĩ là khác mà mọi người cơ bản là muốn hay không á có thể là không không hẳn là xếp moro hẳn nhưng mà ý là nếu mà muốn gọi là chơi hạt thì nó sẽ sẽ có một cái gì đó gọi là có một cái gì đó gọi là bro hơn đó mình nghĩ là thế âm đủ thoải mái như kv điên điên à, à? vt ờ, đánh ờ, dna nhá ok ok vt đấy review nhá chơi dòng một vàng đi ạ đi đi em á dòng một vàng vào đây thì nó hơi gì gì á dòng một vàng vào đây thì nó hơi gì gì á hơi gì gì thật á chị cũng chốt bài rồi á hay là mình làm một trận đi nearly nhá một trận đi nearly nhá được không một trận đi nearly nhá em tú đi nearly cái ông này bơ không đọc comment tôi thôi sang like khác xem mà có không vậy có không vậy nữa nữa không biết mi được cơ hội à hồi chú đi đà nẵng một lần rồi này đà nẵng khá có nhiều thứ để chơi á xét đi ờ. xét đi à, em xét chỉ xét hai rồi có quần đao rồi Ê, từ nhá, từ nghĩ là em bắt xét thôi em có chơi đâu mà bài nhìn <clears throat> ờ, ờ. nhện đê à, em tú đang muốn tính chơi con diali á điên luôn anh tú dễ dãi như tờ năm trăm với năm trăm nghìn à. năm trăm nghìn là mọi người năm trăm nghìn thì dễ nhá còn năm trăm đồng thì chắc là không á à, thì miti phải giá năm trăm nghìn á cái áo này 6 hôm rồi hả đâu vd 7 hôm mà điên <laughs> mà vd mượn áo giúp mi mà nhiếp mi không cho mình hôm làm nóng mắt bão lô long số hai ma thuật à. xấu quá khảm ngon mà khu dịch cũng ngon cơ khu dịch dịch này rồi đi u lấy này luôn không anh em khảm đấy khảm triệu hồi pháp sư à mà thì master quá rồi thôi em tụng master cái ra này nha ừ, đi vệ sinh á quá. còn từ từ nhá nó cái ê hiệu triệu pháp sư rồi à? em tưởng là ấn pháp sư hiệu triệu pháp sư là khác em ơi hỏng rồi hỏng rồi mình cứ tưởng là ấn pháp sư ok yes lại hỏng rồi mọi người ơi anh piu qua chồng mình ấy chứ thiệt tình em tú tưởng là pháp sư chứ đang đứng trên pháp sư cày thế nhầm rồi nhầm rồi nhầm hàng rồi nhầm hàng rồi nhầm hàng rồi con là quỷ nè hả mình gì điếu vậy ta ui hiện nay bị điên rồi gấp chia. bùm úi không mình đánh lu cũng vậy lu cũng được vậy tưởng thì đi à, hay á à, không mình mình mình mình đó, mình đó, nhầm á mình nhầm á mình cứ tưởng là nói chung là là một cái ấn pháp sư á thành ra là hơi ba, gì nhầm ba mơ rầm lộ mà không chắc mình không tính đánh rầm lộn đâu mình uh, đẹp thôi á team mình không ai chơi nguyên chiếc hả có nguyên chiếc được không không ai chơi nguyên chiếc rồi bốn người thua hết <laughs> bán con này đi bán con này con nào ok mình chưa có thượng long anh em ạ nhưng mà thôi cứ để như vậy đi cũng được đẹp chưa để em tú xíu em tú đi uống miếng nước nhé mọi người ơi Tốt một chỉ là tai nạn cái gì đấy đồ chuẩn nó ná xét vô cực kiếm súng ba ba huyền nha dạ. trước ra nha trang chơi nhiều hải sản ngon vãi ờ à. ừ nha trang còn gì đâu có gì đâu ngoài sao con gì kỳ vậy tí tí bt tí bt đừng bắt đi la hai gì đâu con này gọi là con Bacalina con ấy á chơi con này cái điên là giết mấy vì đi đánh đi ra ba mà điên đi là cái pi mạnh lắm thấy bạn Kali xin là ăn win được cái chiếc đồ đâu chơi như lốc đồ đi á chơi lốc đồ cùi lắm anh em ơi không được không được không được đây rồi à? ba lô long mà không có gì vào đây ý là có thượng long à, rồi không ờ, ac vào đây nhở nãy mình lỡ bán AC chứ nhưng mà các bạn để như vậy lại đẹp rồi anh em ạ build up năm mà nghĩ build up năm chụp lề mà nghĩ build thôi thôi tích tiền đi rồi chuẩn đi là gì give me ấy ông hoàng lại tức đi ông hoàng lại tức đi triệu mấy kim súng ấy của vv đi ăn là cái gì đấy cái gì nhà anh build up năm là mạnh rồi cái mấy cô luôn vv thôi tại vv đấy tóc ăn nhiều đấy lắc đầu điện điện đẹp hỏng cái bì đấy đi lá đẹp ừ ui được một chép mà ok à ok này sau giải là mười tí mười hai hai tư giờ không mà có hoàng ơi sau giải à, mình chơi răng tới sáng á anh chứ anh chứ đi đi nhặt kiếm cái em nhặt kiếm wow, cái wow, wow. thôi em lấy nước mắt trước đi mắt rồi cái mi sao nào cái bi lấy cung á mấy này bo kỹ thế em này bo kỹ. Anh cần BF hoặc là găng. Konabi Đấy, chắc tới mình tiếp không ờ, ngày của mình ở giữa. Lấy găng nhá. Ok ok. Ok em xin cung cái. Hợp lý rồi đó. Hôm nay mình cầm ở ờ, đại bạc cái cùng đao hả? Đao. Anh Châu chơi Huyễn Long nha, à, Châu chơi chơi zone né để ý ông Ok. Còn em piu đánh cóc rồi đánh vui cóc đấm slime mạnh tay vào cả ke đây đây tôi đang đánh này đấm đây đấm mạnh hết sức rồi đấy nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt đằng sau cũng tắt video hmm. ok đấy ok đấy ok đã tắt đằng sau cũng tắt hai cho con này vào thiếu một con nhờ thiếu một con gọi là thượng long nữa mà con này bao giờ lên hai ta tên trước mình bán mất tiêu rồi tớ tính tiền đấy Lulu ừ. chứ phải lên hai nhưng này bởi vì anh cô điều duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền chỉ vì anh vô tâm si fan à gấp chị ờ. à út chè hôm nào cũng thế chiu đến đang thua à tú em đang thua ấy chị thua mấy á không chị vừa thắng rồi chị thắng đi chị thắng đi chị cần thắng á ok cố lên chị vi ơi hai hai hai hai đầu game vâng. phế thế nhở Mực ngon quá mọi người ạ anh ơi chơi bài nung tung của chị hành hành đi anh à? bài nung tung bài gì nó có một bài gì không bài nung tung sao anh biết bài đấy à bài nung tung <laughs> bài nung tung đó cái bài đấy đấy bài nung tung bài nung tung đấy bài nung tung Thế, mình sắp anh slide đánh pháp sư à nụ cười đã tắt đằng sau vẫn tắt là vt có dùng facebook không tí có gì aspect em cái vt à vt có ấy. vt xài facebook là vdt ông ấy tuấn tú đẹp trai tú gửi link facebook của chị cho mọi người ấy nữa nữa nữa chỉ gửi họ quên quên gửi cho mấy mấy anh đẹp trai thôi trong kênh của em làm gì có mấy anh đẹp trai kênh của em toàn là toàn nãy kênh của em toàn là mấy anh kiểu ờ, lịch lãm <laughs> mày có vợ con hết rồi nhá buồn đấy anh em là kênh người lớn mà có có cái ông view mạnh hết đâu đâu đâu đâu đâu ông này biết đánh win không phải à biết nhưng mà hôm nay nó gì quá nó khó win chít quá rồi so thua về mình vậy và em yếu vãi đang so thua được phải một cái hiếu với em phải so phế thế phản yếu thế tí nữa mình à, phải lên sáu ở 3.2 để để ấy nhá để roll nhá anh chưa có mà em mà nữa nữa của anh không đẹp trai hả có mà anh tuấn có Đấy mà lòi ra ờ, bao nhiêu người nữa nữa nữa chưa bạn ơi à, không áp bách dỗi mai ông xem đấy à được anh tùng ơi tí vô búp zalo búp view à được hollywood đã bỏ quên triệu từ từ nhá hollywood đã bỏ quên một giọng hát mới tràn đầy như người ép mi rồi nữa không này fan à. à. người ép mi à điên đồng bắt wow nhé thì sắp thấy được sự điên điên dại của con con con con con lai vàng ngưng ác rồi đấy hmm. thì còn vô cực nó, nó gõ thì gọi là đi gọi là thì đi à em tú chê anh không đẹp trai à có mà anh tô à em đẹp trai mà anh đã vợ con đâu lại đi yêu à quả vậy hả vậy để em tú à, mọi người có thích à, một chị gọi là một chị gọi là ấy không tuy không sinh nhưng mà được cái mõm không để em giới thiệu what có kỹ đó hỏi thật là team người ép có ai thực sự biết hát không đấy à vào phòng karaoke thì team người ép hát như ca sĩ hết mọi người ạ thật từ đi đép nó con olap không olap không nó con olap không cố lên hai ok ờ, năm mươi tám năm mươi tám năm mươi tám năm mươi sáu à lớp trẻ đấm đau nhờ nói chung là mình vẫn nhiều tiền nhá mình vẫn năm mươi nè à, anh chỉ like chỉ được bốn mươi thôi ấn pháp sư nào một ấn pháp sư nào à, anh chỉ hơi hơi đẹp trai thôi em chủ yếu là học giỏi về với nhiều tiền nè cái đằng sau ấy cái chủ yếu cái đằng sau ấy quan trọng là cái đằng sau ấy anh tô ạ phước lành không phước lành thì có hồi phục còn cái này thì có đam siêu to luôn cái này à, cái này là cái này đi nhở đánh khảm đi đánh cho nó sướng từ cái này từ cái này chạy lila đi sáu đốt qua qua tí chống lila hai cái đây rồi mạnh luôn đấy thì nếu mình cho con này vào đồ long à đồ long làm gì ba ngựa đi chiến bốn ngựa đi nói chung là bây giờ mình sẽ lì một tí xong rồi tí nữa mình kẹp thêm con ờ. mình sẽ lì một tí xong rồi tí nữa mình kẹp thêm con này vào là có thêm đấu sĩ với cả thượng long xong rồi mình đôn ở bảy là đẹp hợp lý chưa với lúc vào nhà vệ sinh hả nữa sao lại vào nhà vệ sinh trắng trẻo đẹp trai học hành tử tế công việc ổn định đó chính là anh tú à nhưng mà là anh tú trịnh minh đúng không đó là anh tú nhưng mà là anh tú trịnh minh đúng không anh slide mạnh vậy anh slide tí nữa chắc là mình nhặt kiếm súng cho anh em ạ cho con nam hoặc là lấy cái dao điện trước đánh lùi chết nào cứ thích đánh à cứ thích đâu, có thế đó rồi mạnh thế đấy cơ bản là mình chưa có rai đấy anh em ạ mình chưa có rai nữa này không cho đánh lù hả ai hỏng thế thế này bắt buộc phải đánh lù rồi một rau nữa anh em ạ lì thêm một rau nữa lì thêm một rau nữa phải bách nhá một rau nữa em bách á một rau đi một rau đi một rau đi một rào đi anh em ơi một rào nữa đi cho vt nhịn thêm một rào đi một cái dao điện đi hoặc là một kiếm súng trước là đẹp mình nghĩ chắc mình nhầm cái vô cực á cơ bản là mình chưa có đồ đam á thành ra nó hơi yếu anh em ạ Sếp phải dựa cho đi vào anh ơi Gớp so đánh gì đấy, gớp so đánh viên nè à? ờ. Về gớp so Bài em là yếu nhất rồi đấy nữa bài anh có thực sự là bài không vậy không gớp so đánh mất chính mình à gớp so ngủ ít quá à gớp so em xếp cao to anh nữa <laughs> bài em yếu quá yếu cái gì nãy là thua full mà thua bảy bảy bảy bảy bảy thua bảy rao rồi đấy pháp sư có ra tướng dốc đồ mùa ông này không biết lập thế ra đồ mùa sáu hàng mọi nhiều đúng rồi anh tuấn rồi sao anh tuấn không hỏi em mà anh tuấn lại hỏi mọi người anh tuấn phải hỏi em nè ngu gì nằm trên từ khi nào anh tuấn gọi là không tin tưởng em nữa vậy em cần kiếm nha sona chị vi ơi ừ, chơi đấy con ngựa vâng nữa cái mi nói chậm vậy cái mi nói chậm quá vì đi lấy mất rồi ủa chị có nghe tụi hiếu nói gì không ờ cái mi không nói cái mi trong discord hình như là bị gì rồi không nghe gì trong discord hết hai trăm hai mươi cơ con này mà ba sao ba trăm hai mươi lăm cái mi không bật mic á ờ hờ nghe chưa nghe tại rồi. vì chị vi kia không nghe cái mi nói gì lấy không nghe cái này bình thường đã lười nay còn chê gưa không đẹp trai <laughs> nữa nữa nữa anh tô có đâu anh tô kiếm súng trước này roll nó phải roll nó phải roll nữa right sao sau nữa mắt nó kìa ra được con này hai nhờ được đất các bạn roll này ăn luôn con này hai ok lại bên này đây con Nuru ấy, Nuru tầm này 12 nó 70 chiếc lại rồi mình lấy tiền luôn này. Lại bên này trước đã. Win hai tên này cái. Tên này mà win nó tao sao phải đốt nữa đấy. Con kiếm Lulu hai cái. Vâng, thì khó là không vấn đề khó. em mình win đấy chị Vi ơi. Anh đâu? Anh Trần vừa đây. Hay. Đó, đó, đó. Tí nữa chắc là mình lên cấp rồi mình gặp thêm pháp sư nữa mọi người ơi. Mình lên cấp rồi mình gặp Ryan nữa. Tầm này mình nghĩ là năm thứ hai chắc là carry tốt hơn nếu mà bình thường là con trai này thay con à, dâu y á nhưng mà ra được con dâu y bú đấy nhở ờ tối nay chơi game trên nó chỉ hên thôi hay sao á anh sợ em bận ấy trước khi đi mãi đỉnh nha hai anh tuấn ơi đó là đẹp này anh tuấn đang đi làm hay là đang đang làm gì đấy anh tuấn chắc là mình eco một tên nữa rồi mình roll nè form vẫn như này anh em ơi mình muốn roll này bây giờ roll thì cũng chả có gì roll ở đây cả bây giờ nếu mà lắp thì lắp phong đạo luôn cũng được cảm giác cặp này nào mạnh quá thì mình lắp phong đạo nhá bớt một ngựa nhá kẹp thêm hai pháp sư gimmy đang chơi mấy á vt gần win á gimmy chơi ba luôn này à, ờ, vt phải gần win á vt không win là vt chết luôn á thật á cho vt win được không cho kiểu gì mình có làm gì thì đấy ví là vt lắp đồ á vt bắn đi ra đấy ờ, đây bán rồi đấy đấy phải bán sút bán đi đi á một điểm ok vt 30 tiền đó lại đâu rồi thì lại đâu này mình có 10 tiền đây này vt 40 mà lại đâu lắm anh em nhá vt là 7 rồi VT 40 á. VT ờ VT ờ, đánh kiểu này top 1 á. Anh mới sút được mỏng slide cái rồi đó. 93M 93M là build mà VT ao làng ở đâu? Đánh đang đánh trên team ờ, Huỳnh Hợp ơi, đánh đánh trên team. Ui, mọi người biết ờ, ấy à? Mọi người biết biết à? tới ờ, phải win đó em top một rồi nhờ vt phải lắp hung đạo tanh tại vì gipmy ờ, có cái bài đấy chiến quá ngựa chiến á vt sợ tại vì hồi chiều vt mới luyện bài pháp sư này xong anh ở nhà học bài hai ba tháng sáu anh thi lấy bằng luật đi làm mà ui anh tuấn đỉnh đấy em tú chích ờ, anh em tú chúc anh okay. Tuấn tới mình kẹp phòng thỏi tăng được chứ thi nhỉ? kết quả tốt và thuận lợi nha đấy chúc anh Tuấn tất cả ờ, để có gì sau này vẫn còn gọi là có công việc á xong rồi còn rảnh còn xem em <laughs> ông Hoàng định nọ phi tỷ một cái ờ, quyền trượng luôn mọi người ạ ok thì nó cái này là một cái đồ ở trên nữa là đẹp gãy sau mình lên cấp mình đôn qua một tí lắm á sau lên cấp cho con uh, sona và lấy cc anh em ạ cái dép này tí nữa làm cái thú tượng nữa là đẹp ok trở về đi nha hello đức hoàng nhá hello mọi người mới vào coi nhá chúc mọi người một buổi tối vui vẻ Ui, con cóc này càng ngày càng to đấy măm măm mà ok gặp nhà anh châu chắc là mình vẫn win nhở phải slide sai pháp sư à sai có cảm luôn Chiu. Cạp. Giờ chắc Lila của mình rồi. Bây giờ đây có cái này mình không đốt đốt máu nhở. con Zone này nói chung là mình nghĩ là mới có một đồ ấy, thành ra là không carry được đâu. Carry được thì hơi hơi hơi bịp. Hơi bịp cái game. Ui, con Zoe đúng ngon luôn ấy thật. Chè không nói gì với anh à, chè đánh bên team kia đó mọi người ơi. Trời lỗi gì đó. Dập mình góc á, Hello Vi, hello Minh Vũ nhá. Gimmy với Vi bằng tuổi nhau hả em à? Chị Vi sinh năm 93 nhá. Còn Gimmy Gimmy 2K2 ạ. Chị Vi 93 anh Tô. Có không? Yên, chị Vi 93 à. Thế thôi. Năng lượng xanh nhá mọi người ơi, năng lượng xanh đi. Đôi long này. Lên cấp đôi qua một tí. Hoặc là mình lên cấp thôi cũng được. Và để người chơi dễ pha sao đến toàn tốt à? Em chơi dễ dễ lên đâu nhỉ? Thực sự là dễ lên đâu vậy? anh em nhỏ có nên roll một tí không roll thì bây giờ kiếm được gì sắp dễ sắp dễ sắp đoạn mình dễ. nghĩ là roll đi anh chuyên nghiệp một tí nhá cơ bản là nếu mà gặp lóc đi bình thường thì chắc là rất là mạnh thành ra là mình phải roll đó mình có con sona hai hoặc là con lulu hai thì mình dừng cũng được vai hai à vai hai thì lại bỏ sona đi nếu mà bây giờ sona thì phải bỏ con này à? không được mình nghĩ là con sona này không cần thiết lắm kiểu ví dụ mà roi một thì mình kẹp thôi còn roi hai thì chắc mình kẹp cho con roi sau đó mình sẽ đổi đồ à. để mình lên cấp đấy nói chung là tầm này mình lên chín được ấy mình nghĩ là mình lên chín được hợp lý chưa chín ba có hợp với ha với có hợp chín ba không em tú có hợp chứ mọi người chín ba thì hợp chín ba đấy nhờ mỗi tội là mình khuyên mọi người có thể là hợp với người khác chứ còn chỉ vi thì né né là cách cái gì vậy trời sao chị, chị lấy chồng à không muốn không muốn được đi ăn cưới chị hả nữa Mày no được không vậy no được no được chị vì sao á em thấy mày dễ không sắp dễ em may quá đổi đồ là con trai nha mà với cả luôn được con trai hai đấy không là mất chiếc rau này là nghèo quá, may quá hợp lý quá anh em ơi bài xét giờ chơi tốt được không anh á vẫn được nhá mọi người chẳng qua là nó hơi đuối thôi chơi thì vẫn được à, à? ý là nó không có mạnh mẽ như lúc đầu giờ nó chỉ gọi là chơi khi nào thế đẹp thôi cần một con spear quên nữa cho con này vào đây dạ, cho con này vào đây cho con này vào đây cho con này vào đây ui bài nó chiến không ai ôm kiểu không ai thèm ôm cái con đi mày đi cảm ơn vd anh thi bát donate ngay cho vd à đỉnh VD vậy à? đỉnh vậy anh tuấn anh thi đậu chắc vào đấy anh thi bát chắc vào đấy không những bát mà là bát kết quả gọi là siêu siêu tốt em tú trúc thì anh tuấn chỉ có thể nào em tú trúc anh tuấn thi như cái cách mà em leo rank được chưa à? được chưa anh tuấn thi như cái cách mà em tú leo rank đau anh so đau á đau á pha này đau á nữa lại nữa tựa tựa tựa game này team mình đã tựa anh vậy khó đâu gặp so xếp cao tư anh làm gì vậy u zoe à Gia su à? Chè. Chè gần kiếm nhá, chè gần kiếm nè, chè gần kiếm nè. ở đấy, chè đấy, chè đấy, chè đấy. Lấy này có sao cái. Anh Châu cũng cần kiếm hoặc là kháng phép. Em kháng phép, em kháng phép, em xin kháng phép. Em mới tắm ơi. Áo áo Áo áo màu xanh mà. Anh Sly có lấy được nước mắt không vậy? từ lúc mình lắp cái không lấy nước mắt của anh Sly, lấy nước mắt. Chắc mà nó sắp cao lên tự đồ được mà rồi à nụ cười đã tắt ra số bình thự à bà em ổn rồi nhở? bà thằng tí lý là tí lý là tí lý là tí là có thực sự rất dễ không vậy ừ, ừ, Sờ quên ba à? Ủa? Chị đánh set ba mà. Xoay rồi em ạ, không có. Xoay rồi à, em mà chưa thế dễ ở đâu đấy ai bảo cái này dễ vậy này có dễ không nhỉ thế rồi đội thủ quanh đây vào mặt rồi chị mỹ đình với chị mỹ toàn top tám mà nữa nữa nữa xạ toàn top tám được một ui con dâu y hay chưa mọi người ơi con dâu y búp kìa nhưng mà đấm em trẻ hơi đau nhở đấm em trẻ hơi đau một tí đấy đấm em trẻ hơi đau á cố lên gửi em trẻ ui cố lên từ từ nhá gấp chè win à hai hai hai hai hai <laughs> trường đi trường đi hai chè có chè có tim mà vd à chè có mọi người thêm anh sờ á <laughs> mình muốn luôn con này hai quá có dễ không mới nhờ có dễ không mới nhờ level bảy nó dễ ra hơn nào gặp chị vi à là ở đây cho vui à ờ, bởi vì thêm năm phần trăm nữa có, thể là, chị gặp Gippy á ờ, hoặc tú hoặc là anh Piu á trời gì cũng thua không sợ đâu thôi đừng thua đỡ đỡ má gặp ai đây gặp ai đây gặp ai à? đấy đấu trồn này slide à? à ui con heo con đêm của chị vi ui may thế cái thùng đạo của em câu hay chưa <laughs> sút cho mỏng hay chị vi ơi chị vi đang chơi mấy á hai bảy cô mới có thắng một trận này hai hai ui con sự quên của chị uh, ờ, vi bị khùng rồi chị vi nó điên này ai da được không mới nhờ ai da con sự quên của chị vi bị điên rồi con này không ra để đần quá thua đúng hai con nhẹ nhàng tình cảm chị em tình cảm thế còn chơi được rồi anh em ạ từ nhá Gimmy ơi, Vi đi không không bắt con đấy rồi đấy Gimmy ơi. Anh vẫn dậy được, anh vẫn dậy được nhá. Chúa ơi, ai hiểu ơi, cố lên. Dãy đành đành đi. Ừ đang đang em dãy em cũng vàng luôn ừ, phải dãy đành đành chứ. Mình lấy tiền lên chín anh em ạ. Ừ, lấy tiền dạ. lên chín, lấy tiền lên 9 nào. À, lấy bừa lấy này đi. Có tiền lên chín nhé. Ủa thì tim băng này. Ủa à. Ui, nhiều tiền chưa? vt hết thương chè rồi vt thương chèo mọi người ừ, vt cậy bụng đau quá vt không cậy nữa con này cũng ngon cơ mọi người nhìn nè chuẩn bị em tú xoay ao xin nè chơi được nhưng phải có Diana tuyến sau bà dòng lẹ ấy ôm xe có dòng lẹ là xong rồi kìa ok ok em, em phải đôn